vào Zalo 0917317801 anh em nhé. Tôi sẽ đưa tất cả anh em về bờ vào mỗi tối anh em ạ. Đừng để xa bờ lại càng xa bờ thêm phải không anh em? Vâng và tương tự như vậy thì ngày 21 tháng 1, 4 cấp cho một ngày sau sẽ nổ về con 1441 anh em ạ. Cầu kèo chạy là có thật 100% vậy không ạ? Có sao thì tôi bắt vậy cho anh em tham khảo phải không anh em? Và ngày hôm sau thì 41 được nổ về cho chúng ta một nháy rất đẹp phải không ạ? Cầu kèo là có thật 100% anh em nhé. Tương tự như vậy thì ngày 22 tháng 1, 7 ghép số 2 ngày sau sẽ nổ về con 7227 thì tôi sẽ đi bắt xong thủ lô để anh em tham khảo con 72 27 để anh em tham khảo anh em ạ. Rất đẹp, rất rực rỡ phải không anh em? Và dàn đề tôi sẽ bắt cho anh em ngày mai